mình cũng được nhận một cái thư của một cái tem từ YouTube à, trong thư thì có quan có những ờ, điều ghi chép sau đây thì quan trọng đầu tiên là người ta gửi cho mình là quan trọng cái này là cần thay đổi năm nay những thay đổi sắp tới về thuế đối với thu nhập của bạn trên YouTube rồi chào bạn chúng tôi liên hệ để thông báo rằng Google sẽ bắt buộc phải khấu trừ thuế Hoa Kỳ đối với các khoản thanh toán trả cho các nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ vào cuối năm nay từ đầu tháng 6 năm 2021 trong vài tuần tới chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi thông tin thuế của bạn trong ASEAN để xác định đúng số tiền thuế cần khấu trừ nếu có nếu bạn không cung cấp thông tin thuế trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 Google có thể bắt buộc khấu trừ lên tới 24% tổng thu nhập của bạn trên toàn thế giới thì đầu tiên tôi cần gì tôi cần phải làm gì trong vài tuần tới bạn sẽ nhận được một email yêu cầu gửi thông tin thuế của bạn trong excel công cụ thuế trực tuyến trong excel gồm có 6 bước và sẽ yêu cầu bạn trả lời một loạt câu hỏi nhằm hướng dẫn bạn hoàn thành quy trình để xác định xem bạn có phải nộp thuế của Hoa Kỳ không nếu để biết thêm thông tin về những thay đổi này và xem danh sách thông tin thuế cần chuẩn bị hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của chúng tôi vì sao lại có sự thay đổi này theo chương 3 của bộ luật thuế vụ Hoa Kỳ Google có trách nhiệm thu thập thông tin thuế của tất cả những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ đang tham gia kiếm tiền và khấu trừ thuế trong một số trường hợp mà nhà sáng tạo kiếm thu nhập từ người xem ở Hoa Kỳ. Đối với những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ sớm thay đổi một số điểm trong điều khoản dịch vụ. Theo đó, doanh thu của bạn từ YouTube sẽ được coi là phí bản quyền theo quy định thuế của Hoa Kỳ. Việc này có thể ảnh hưởng đến các tính thuế đối đối với thu nhập của bạn và theo luật của Hoa Kỳ. Google sẽ phải khấu trừ thuế. Thu nhập của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu bạn cung cấp thông tin thuế thì các khoản thuế của Hoa Kỳ có thể chỉ áp dụng đối với những khoản thu nhập hàng tháng của bạn từ Excel ở Hoa Kỳ, tức là doanh thu kiếm được từ người xem ở Hoa Kỳ thông qua lượt xem quảng cáo, YouTube Premium, Super Chat, hình dáng đặc biệt và tính năng hội quyên của kênh. Nếu bạn không cung cấp thông tin thuế thì theo mặc định thuế sức của bạn có thể bị tính ở mức cao hơn thuế sức nhà thầu nước ngoài dự phòng đối với cá nhân 24% tổng thu nhập trên toàn thế giới để ước tính mức tác động mà thu nhập của bạn có thể phải chịu phải làm theo hướng dẫn này cảm ơn bạn đội ngũ YouTube thì theo mình biết là nếu cái cái phần cuối cùng này nè đây cái phần cuối cùng này nếu mà mình ở nếu mà mình mình phát video mình mà có người nước ngoài đó coi đó đấy nếu mà có người nước ngoài người ta coi có nghĩa là mình người Việt Nam thì mình phát trong cái, theo theo cái sự hiểu biết của tôi thôi nha thì tôi tại vì tôi không có tôi không có có làm chuyên làm chuyên nghiệp gì youtube tôi chỉ biết là không dài tôi làm youtube thì chỉ bật kiếm tiền rồi cố gắng tôi làm sao để tôi kiếm được tiền nhưng mà số tiền tôi rất ít thì khi mà tôi thấy được cái vụ thuế này nè nếu mà mình khai thuế á, thì theo tôi thì ở Việt Nam mình cũng phải thay thuế thu nhập cá nhân thì nếu mà như vậy sẽ liên kết với nhau rồi đó bây giờ YouTube họ phải đóng thuế bạn bạn làm bạn cũng phải thay thuế rồi đó nếu mà bạn làm không phải thuê thuế ờ, Việt Nam mình thì ờ, thuế của Việt Nam thì nó khác còn bạn ở nước ngoài nếu mà người nước ngoài thấy nào nếu bạn cung cấp thông tin thuế thì các khoản thuế của Hoa Kỳ có thể chỉ áp dụng đối với những khoản thu nhập hàng tháng của bạn từ AdSense ở Hoa Kỳ, đó AdSense ở Mỹ, tức là doanh thu kiếm được từ người xem ở Mỹ thông qua lượt xem quảng cáo YouTube, uh, à, Radium và Super Chat, đó đặc biệt cho hội viên của kênh đó. Thì khi mà tôi biết là nếu mà nếu mà à, bạn phát về video của bạn mà nước Mỹ ta coi á thì người Mỹ người ta coi á và trên đất mỹ á, thì bạn phải đóng thuế rồi đó đó bây vậy cái mấy bạn nếu mà tôi suy, suy nghĩ như vậy video mình muốn ra nước ngoài á, để người ta coi để mình tăng thêm thu nhập cá nhân á thì bạn đóng thuế là cho người ta phải khai khai cho đúng nha khai không đúng là mệt đó khai không đúng là là youtube họ khóa kênh họ cắt tắt kiếm tiền như chơi á còn khai đúng thì không bị vậy tôi vậy có lời cuối cùng mà tôi ngày hôm nay của một cái ờ, video này thì tôi gửi cho các bạn biết về làm youtube năm nay có sống được không các bạn riêng tôi thì tôi có một cái định hướng riêng rồi tôi có con đường riêng có con định hướng riêng rồi cho nên nếu mà nếu mà làm youtube này chỉ chỉ vì đam mê á thì tôi cũng có sống được làm youtube thu nhập thấp thì tôi cũng sống được tại vì có cái con tôi có con đường khác rồi đó tôi đợi cho mình phải đợi thời cơ khi nào mà khi nào mà mà có những cái này thì tôi lên tôi đứng lên tôi đứng ra tôi nói cho các bạn xem đấy các bạn nếu các bạn không tin nữa thì các bạn không không không nói tôi ngu tôi dốt chấp nhận mình ngu mình dốt nhưng mà youtube họ có cái gì chăng nữa thì mình vẫn tiến tới tiếp tục đó tiến tới tiếp tục rồi mình vẫn tiến tới tiếp tục theo cái đam mê của mình đam mê mình chia sẻ kinh nghiệm làm video vlog đó video vlog còn các bạn nào mà muốn kiếm ăn từ youtube thì tôi nói năm nay nên suy nghĩ kỹ lại đó nha các bạn à, muốn kiếm ăn từ youtube muốn làm youtube muốn chia sẻ những thông tin hiểu biết của mình đến với mọi người thì nên suy nghĩ lại cần nên làm cần nên đầu tư cần nên học để mà lưu lót hơn cần bỏ ra những gì mà mình làm hơn và cần khùng hơn nữa khùng hơn nữa thì phải cần làm thì cần chơi đã bước vào cuộc chơi phải chịu chấp nhận cuộc chơi đó à. rồi các bạn không tin nữa thì các bạn thể tìm hiểu tên của bạn Trần Sĩ Tâm đó đó, mình cũng mình cũng học từ trần sĩ tâm ra chứ đâu học ai đâu đó nếu bạn thích thì các bạn lên rồi chào tất cả các, tất cả các bạn tạm biệt các bạn tạm biệt các bạn hẹn gặp tất cả các bạn trong những video kế tiếp